Xe dạ à, mét anh ngồi vô cái ghế lái luôn nha mét ơi Lên đi, lên sau cái lái á, anh em ngồi đằng sau cái lái đó đi Mình đếm lên đủ 10 người Lên đóp luôn, lên đóp luôn, tao đếm trong tết ba rồi hai bốn sáu tám mười mười hai đủ rồi Hai thằng à, bên ngoài, hai thằng bên ngoài nhưng mà vẫn ở trong room này để nghe Đóp xe chìm bích xuống, đóp cho nó bích xuống đi Chìm phong này có, có chiếc xe, tụi nó là vô để tông chiếc xe nó bay ra Bây giờ tao xe nó đâu, trong chiếc nào Xe nó ngay, ngay đằng sau cái hẻm, hẻm á, ngay đằng sau cái hẻm á chưa coi núi chưa coi núi nha anh em anh em đợi mình vô cái kia nha anh à, chết rồi mấy này cứu cứu cứu cứu tao nó khó nha nó khó bọc ờ kìa sao lại không có anh không không tông kia ra rồi tông kia ra thôi cứu đi mét cứu đi mét chặn chặn cái kia chặn cái kia để đó Má mày này nó bắn ảo vậy ta chơi. Chặn rồi, chặn rồi, chặn rồi, chặn rồi. Chặn cơ hàng súng chưa? Chặn cơ hàng súng rồi Chặn rồi, chặn rồi, chặn rồi, chặn rồi. Rồi chặn cơ súng anh em, anh em, anh em mình anh em mình công Rồi cửa hở nha, cửa hở nha. Xe hở, xe hở. Nhặt nhặt giùm tao cái rượu bơ nha má, nhặt giùm tao cái rượu bơ đứng nè, đứng cho tao nhặt nè, nhặt đi. Không rồi, ăn đam rồi, ăn đam rồi. Mà sao xe đây cũng đặt á. Tao bật cái giáp vô cái. Bắn, vô bắn. cửa hàng súng công minh à, cửa hàng bích súng công minh kia kìa trên nóc cửa hàng bích súng kìa trên nóc cửa hàng bích súng kìa cái nóc cửa hàng bích súng hả đấy ngay ngang này ngang đó nha có nóc có nóc có nóc có nóc nó di chuyển qua bên kia rồi nó di chuyển qua bên kia rồi rồi vậy hamburger kìa di chuyển qua hamburger nha bên hamburger có hàng đem coi chừng nha trời vậy mấy cho nó bắn được cho nó bắn ảo á cho mấy À, bây giờ xuống chỗ xe quá anh em công vô ở trong bích súng che cho bích súng che lại chưa? Phía sau là dạ, bốn năm nè, phía sau là ờ, năm nha, phía sau là năm nha. Bây giờ xuống dưới công cái ấy được á, xuống dưới đi, xuống dưới đi. ta à, xuống nè, bây giờ đi đứng sau xe quát bắn vô tụi nó được á. Rồi. ATM xuống cấp 2. Một đau, một đau, một đau. Ai ai ai ai. Em nghe, em nghe con, em nghe. Hai con đi. Con em nó phải công ngay sau lưng xuống lên. Thằng nào đi tới đâu vậy? Thằng nào xuống 12 ờ. vậy? Thằng nào xuống 12 vậy? Thằng nào xuống 12 vậy? Lùi ra! Tôi ra rồi, nó trong vòng. Người mẹ. Đủ lên 12 kìa. Rồi rồi rồi, mười mười mười mười mười mười mười. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại, có đồ bọt chơi đi, chơi đi bình thường thôi. Xin thì quát ờ, đâu rồi? Đâu ai, đâu ai? Xin thì quát đâu, xin thì quát đâu? Thì quát đang nằm cái cái tụi nó nè. có bác, có bác chạy tao đi, chạy tao đi, chạy tao đi. Đi lên đi Tao muốn mày đâu? Cái này có người em lưu. Em biết biết súng bắn ra được, biết súng bắn ra được. Ủa lon xe, lon xe kìa. Đi em hết, đi em hết. Đừng đứng đây, đừng đứng đây, đừng đứng lên luôn dây. Cái súng đó là mình được. Ông gì đây? Chạy chạy chạy chạy lên đi dây đi dây. Đi dây chạy. Mình súng bắn ra được. Bây giờ chạy giờ tôi chạy được rồi, tôi chạy được rồi. Ta ta ta của đó. Đâu ba. Kìa. Đây, đây, thúy nó đang bắn được thì nó bắn để nó bắn, thúy nó đang bắn được thì để nó bắn. Đây, kia đây, kia ta, hai thằng dưới này kia ta. Ở đâu vậy đâu? Tại hai hao hết chưa, hết chưa, hết chưa. Hai rồi đang chạy rồi, tôi hai. Ở ngoài ổn chưa? Ở trong ổn chưa? cái súng này có tụi nó không vậy có có có có hai thằng trọng á tao chuẩn bị bỏ xe nè tao chuẩn bị bỏ xe nè bắn long bắn long mày nhảy một đầu tụi em đầu xuống bắn nè bắn long che luôn che che che long che nó đi tao lôi nè hai thằng ơi hai thằng ở đây hai thằng ở đây ở đâu ở đâu quay lại bắn long ơi quay lại bắn long ơi ở dưới đâu mày được bắn long luôn bằng mày có đi dây đi ra chứ bằng mày có hai thằng luôn á bắn bể cái xăng đi ờ nó leo ra cái cái cao tốc của ờ, hamburger nha anh em cao tốc ờ, hamburger hay từ hướng cái sắn đi thẳng lên trên kia luôn kìa đi dây rồi ok ok lùi lùi sao đi nhìn lâu kìa đó kìa đó không ổn được luôn cứ lùi đi không trong này chỗ này tao bắn được nè chỗ này tao bắn ổn nó bắn ra không được còn cao tốc có hai anh em lên rồi đó cái hẻm tụi nó còn không vô cái hẻm nút được á hẻm hẻm còn một hẻm còn một hẻm tông đấy anh lại lên kìa đúng lại đúng lại vô lại lên tao lùi ơi tao lùi ơi tao lùi ơi đấm đấm này không đi rồi nó đẩy đâu nó đẩy đâu có gì sao hết phải à từ từ chỉnh bao quay lấy chiếc quay này cho tôi lên nóc lại cái tôi lụm cái đồ nó đẩy nó đẩy để đâu đâu đâu đâu đâu đi đi đi xin này khẩu súng đi đây à người ta người ta lấy chiếc bay để tao bay lên trên lại cái tay đấu lên trên lại lấy chiếc bay cho tao nóc lại đi ở dưới nhà dưới canh nha lên lên chứ đi mình lên chứ đi tao qua bài cho Ủa nè đừng phát bắn đi ngồ không mình chạy. Được, bắn cái lùn bắn hết đi. Dạ. Tốt to nha guitar xong mày xuống dưới lại nha, tao lụm cái rượu vào. Rớt mày trên đâu? Trên đây không? Trên đâu? Trên đây trên đây. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Tụi nó vô lại cây xăng nha, tụi nó vô lại cây xăng nha. Rồi đứng lại mày coi nè, mấy bạn mày coi tụi nó đâu. Rồi một thằng nó vô cứu, nó vô cứu, nó vô cứu. Dạ, Cà lạnh nào tới. Dạ, nào, nào. Sau sau lưng, lưng. Bên trái cửa hàng có nè, bên trái cửa hàng có hai nè. Đây chuẩn bị cứu đồng đội đó qua đi qua đi công lên em công đi con đang qua đang qua đang qua hai thằng sau lưng hamburger cái hẻm ổn không cái hẻm ổn không sau lưng hamburger ờ, có một thằng nó hẻm một thằng nó hẻm hai thằng g kìa hơi yếu lắm rồi á bỏ đi mày bỏ đi mày đó kìa nào mày mày mày mày sao nó bắn được David sao nó bắn được ok ok không khăn nha sau cái tiệm súng không có ai cần có người nè à. trời ơi công công hẻm công hẻm qua công hẻm qua giết tụi nó rồi đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đâu còn thằng vô có không ổ lộn người mình người mình người mình bây giờ anh em nghe anh em nghe anh em nghe nè kiếm một chiếc xe kiếm một chiếc xe lại lên xe gì xe gì làm bắt đầu lấy trên quá được không được mình đẩy qua bên kia mình đi bốn người đẩy qua bên kia đây đây đây hàng ờ, đây đây đây đây đây đây đây đây còn còn còn còn những con Ủa má nó rồi lùm lùm lùm súng lùm súng lùm hết đi rồi rồi biết súng còn hay sao không biết súng còn súng còn súng còn biết súng còn rồi anh em nghe nè hai thằng hai thằng mày cứu thằng hết được không không không được không được gọi đi ra tới chiếc xe để lên ở đâu, ở đâu ở đâu ở đâu thằng quyết làm đâu đi ra bên ngoài clear rồi bên ngoài clear rồi ở đây bốn hàng là còn xa thằng ở trong sóc súng yếu rồi nha đi dây đi dây đâu đi dây đâu ở đây đây đây quýt xuống đây quýt xuống gọi đi dây ra mét lên đây đi dây ra mét lên lên xe này lên xem đâu xem đâu nè quýt xuống nè trên đây trên đây đây còn mét cái tấm anh trên đây Tụi nó đâu, bây giờ tụi nó còn ngoài không? Đi làm Công, Kiểm tra, cho cho SWAT đi kiểm tra đi Em mới tưởng con 2 nha Tôi đi căng đi răng ơi, tôi chừng đây, tụi nó đi răng nó ngoài nha Tao thóc có kia ta, chỗ đó hay trống á bí lẫn rồi, tao không dám ra khỏi vòng rồi Tí to nào mất uh, yếu rồi đó Ở trong tao bắn yếu lắm rồi đó, nó ăn đâm đầu không á Bây giờ còn nhóm biết súng thôi, con biết súng là đẹp rồi Từ từ, hả? Ở ờ, ngoài hai thằng gần đi dây tính tao một thằng nữa anh em anh em bây giờ nè chia người một người anh em bắn mà gán nhìn cái biết súng nha gán nhìn mấy thằng chết nha tụi đang bắn âm sầm rồi đây ba xác nè ở đây bốn ừ. xác bốn xác bên trong mấy đằng bên trong mấy đằng đếm nha anh em trong hai trong hai hai hai ba hai ba ba thằng qua bảy một đau đau đau một đau một đau một rồi vô trong cái túi đi cái tay trong cái túi đi anh em anh em nghe anh em nghe mình lên xe lũ xe ra quất đẩy vô cô này cô này cô này tôi lại tôi lại từ từ từ từ từ từ đang coi từ từ đợi xíu rồi lấy ra nè lấy ra nè chuẩn bị nè một hai lấy nha phối này từ từ từ từ lấy lấy lấy lấy lấy đi còn hai hàng nha không xong còn hai hàng nha rồi nha lấy ra chạy ra chạy ra luôn đâm ra luôn đâm ra luôn rút vô vô vô vô vô quanh đâu quanh đâu đâu đâu còn một chi đâu chi đâu còn một đẩy vô đẩy vô đâu đâu đâu đâu đâu đâu lê lê lê lê cứu cứu cứu cứu cứu khoan khoan anh em từ từ anh em từ từ nghe đếm sát đếm sát để lên là bắt đầu lại cho nó đi còn có chín thằng long là nó cái bê đúc với là đạn đúng không anh em đếm sát người nha hồi nãy mười người bây giờ còn chín người nha rồi được rồi được rồi được rồi đếm sát đi đếm sát đi bên ngoài bên cạnh của tiền là bốn sát nè bên hông là bốn sát một một một sát ngoài là năm là trưng bày cái kia hàng hamburger anh tam sát này dính thằng lùn người hamburger tụi nó bỏ rồi tụi nó nghỉ rồi không sao đâu tụi nó còn có một thằng thôi chín người rồi đó tụi em đủ chính xác đi cứu cứu cứu ai có mét cứu luôn ngoài là bên trong cửa hàng máy lồ má cái thằng npc chó này đủ má bốn trong cửa hàng à, một hai ba trong cửa hàng ba trong cửa hàng ba mà ở ngoài mới thấy được có năm mà còn một thằng chết đâu hoặc là nằm đâu nên tìm cộng một thằng ngay ngay bên cái tiếng là hamburger đến chưa rồi đến nó là bốn thằng bên trái của tập hóa chứ thằng ngay cái đường đường hamburger là là là bốn chú ý mày lên xe mày chạy ra đây đây đây rồi rồi rồi tao tao tao tao tao ở đâu vậy vô nó nghe bên không nghe nó đâu mất tiêu rồi à vậy tao tao bắn nhầm tao bắn nhầm thằng kia về mẹ rồi chết mẹ rồi hết một thằng rồi tí để tí để tí để tí rồi rồi đấy có à trong trong chiếc xe là trước chiếc xe thằng đó nè chiếc ngay chiếc xe ờ, một thằng nè ờ chiếc xe một thằng là con cặt đời giờ được rồi đó cứu nó lại mình tiền thôi nó nhiều quá xong rồi đó đếm mấy thằng gì cả mẹ nó không sao đâu nó về thì bắn thôi về về đi tôi về nha rồi gọi bác sĩ lên trước đây gọi bác sĩ lên trước đây rồi tất cả là mình không cần cứu nó lên xe tắt động cơ khóa xe lại hết nhanh xe nào chưa khóa khóa lại hết nghe nè anh em chia ra canh sát đi mấy academy chia ra canh sát hết đi chín mình đang có 10 người tất cả mọi người đứng một sát hết năm sát bên ngoài đứng hết đi bây giờ anh anh đang trong bít súng là anh canh ba sát nè rồi ok bây giờ bây giờ, rồi, bây giờ nè đu đu với lại cadet đi qua bên kia qua bên cửa bên xuống bên kia okay, okay, okay, rồi đừng đây thì tiếu hỏi thằng này với đêm mà kêu bảo để biết biết biết biết biết rồi à, bắt long với trịnh phong là canh trong cửa hàng súng nè lên đi William còn em đi William chạy qua bên uh, Hamburger lại lên chạy qua bên trái bên trái của cái hai bốn bảy bác sĩ đây hả ủa ông là bác sĩ không là hay là tội phạm vậy Tony không có trong room thằng mi cây là bên đó nha ủa Tony không có trong room sao đó nội lên coi mình coi được má cái thằng Johnny này chuyên gia Johnny ở tắt hai kìa xuống không được dương người à, full 12 ủa? rồi mà vậy là ở dưới đây mình 12 người là dương nào ủa gì là nãy giờ thằng nãy. nào không lên vậy hồi nãy kiếp ở trong đây kiếp bị đuổi ra nè rồi hai thằng mới nãy vô trong vòng lại em kết với lê nghĩa kết với ai lê nghĩa, lê nghĩa chở em lên lê nghĩa chạy ủa rồi thằng johnny đi chung xe với ai mà vô đây vậy sao không mẹ không biết bắt lòng hẹn nó hẹn nó hẹn vô luôn mà nãy trong hẳn vô hết mà ba thằng luôn mà johnny trong trong vòng luôn mà bây giờ cứu rồi đi bây giờ ờ, cứu cứu đi bác sĩ ơi tụi mình đi ờ, lưu ích không sao đâu không sao đâu tụi mình mười thằng từ đầu tới cuối đúng không có hai người đủ ra rồi không gì hết rồi lê nghĩa